Ngày này là ngày Bính Tuất, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày bính tuất, tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, ốc thượng thổ, kỵ tuổi, canh thìn, nhâm thìn, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày tuất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 sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao lục hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt hư, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao quỷ khóc, kỵ về tế tử, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có chính ấn cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh sự nghiệp trong ngày này được nhiều thuận lợi. Sự nhanh nhạy giúp bạn xử lý tình huống khá nhanh và linh hoạt. Bản mệnh đang tiến những bước chắc chắn trên con đường thành công, ngày càng tới gần mục tiêu hơn. Bên cạnh đó, có thể hôm nay tuổi Tý sẽ tạo được những mối quan hệ xã hội mới và những mối quan hệ này sẽ có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn rất nhiều. Hãy luôn giữ thái độ cởi mở và lạc quan khi giao tiếp, điều đó sẽ giúp bạn tạo được thiện cảm với người đối diện. Về phương diện tình cảm, ngũ hành xung khắc lại khiến đôi lứa tồn tại nhiều vấn đề cần phải làm rõ càng sớm càng tốt. Hiểu lầm chồng chất qua từng ngày chỉ càng khiến cả hai ôm ấm ức trong lòng, dần già phá hủy tình yêu của hai bạn. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công danh sự nghiệp được nhiều thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, xử lý tình huống khá nhanh và linh hoạt. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 không phải đau đầu suy nghĩ cách cân đối chi tiêu. Nhưng bạn cũng đừng vì thế mà vung tay quá chán, vẫn nên hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết. Công việc trong ngày này vẫn tiến triển đều đều. Bạn giải quyết ổn thỏa các nhiệm vụ hàng ngày, tiếp tục giữ vững phong độ và thành tích mà mình đã xây dựng. Mức độ uy tín của bạn trong tập thể chưa lúc nào giảm sút, cũng nhờ những gì bạn luôn thể hiện khiến chẳng ai có thể nghi ngờ. Ngày có thổ khí vượng, có thể gây ức chế tinh thần, đẩy cảm xúc của Sửu rất dễ nổi nóng vô cớ, bạn cần chú ý thái độ giao tiếp với người khác, đặc biệt là người thân. Những tổn thương do lời nói gây ra đôi khi còn có lực sát thương hơn bất cứ thứ vũ khí hữu hình nào. Câu quyết cho các tuổi sửu Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim, thoải mái nhờ có nguồn thu nhập ổn định. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy, không còn phải đau đầu nghĩ cách cân đối chi tiêu. Tử vi tuổi kỷ sửu, thuộc mệnh hỏa, nên hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết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 giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, tím. Quý nhân phù trợ, tí, sửu, tỵ. Tử vi thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất trợ mệnh giúp cho vận trình của tuổi dần có nhiều may mắn và thuận lợi có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn của những chú hổ trong ngày này. Con giáp này cũng đang có những cơ hội khá tốt để thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Công việc được quý nhân giúp đỡ, các mối quan hệ đồng nghiệp hài hòa. Bản mệnh được cấp trên ưu ái và tạo điều kiện cho phát triển, rất có thể khoảng thời gian tới bạn sẽ gặt hái được không ít thành công cho mình. Tâm trạng của bản mệnh nhờ vậy cũng có nhiều biến chuyển tích cực. Vận trình tình cảm của tuổi dần cũng rất tốt đẹp, do được quý nhân phù trợ nên đường tình duyên hanh thông vận đào hoa nở rộ, nhất là người độc thân dù đi bất cứ đâu cũng có thể tìm thấy nửa kia phù hợp cho mình. Vậy nên ngày này hãy năng nổ hơn trong các hoạt động đông người bạn nhé. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, có những cơ hội khá tốt để thăng tiến. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ, công việc được quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi canh dần,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 từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, bạch kim, quý nhân phù trợ, tý, tuất, hợi. Tử vi thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi ngày mới cho thấy, lục hợp mang tới cho Mão những mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp. Thái độ hành xử có chừng mực, biết người biết ta giúp bản mệnh dễ dàng gây được thiện cảm với bất cứ ai. Ngày này rất có lợi cho các kế hoạch ký kết, hợp tác làm ăn. Một số người có thể sẽ được cấp trên cất nhắc và khách hàng đề bạt, nên nhìn chung mọi việc tiến triển khá thuận lợi, đạt thành tích cao, có thể được nắm giữ vị trí quan trọng hơn. Đây là thời điểm quan trọng đối với sự nghiệp của con giáp này nên hãy tiếp tục cố gắng, thận trọng, thể hiện bản thân thật xuất sắc. Một thổ xung khắc có thể làm giảm bớt niềm vui trong ngày của bản mệnh khi chuyện tình cảm không như ý. Tuy nhiên, tranh cãi là điều hoàn toàn bình thường trong một mối quan hệ. Vậy nên bạn đừng quá sốt ruột, quan trọng là cả hai tranh luận trên tinh thần làm rõ vấn đề, hóa giải khúc mắc. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, có những mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, dễ dàng gây được thiện cảm với bất cứ ai. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, có thể tiến hành việc ký kết, hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc,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 từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xám, đỏ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. Tử vi thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi thìn. Trong ngày gặp cục diện, thìn tuất tương xung, người tuổi thìn được khuyên cần có những quyết định đúng đắn khi trong ngày gặp hung vận khá lớn như hôm nay. Dù bạn đang tiến hành làm công việc gì cũng nên suy tính trước sau, đề phòng tiểu nhân hoặc có những sự việc xảy ra không được thuận lợi. Trong ngày có nhiều sự thay đổi không giống như những gì mà bạn suy nghĩ hay biến động theo chiều hướng bất lợi, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thìn, bạn không nên triển khai các dự án, kế hoạch mới. Hãy tiếp tục hoàn thiện các công việc còn dang dở, làm đến đâu xong ở đấy, chớ để dây dưa lằng nhằng. Về tình cảm, nếu mối quan hệ của bạn và người ấy có thể sẽ gặp trục trặc và không diễn ra như những gì bạn kỳ vọng trước đó, đừng vội đưa ra bất cứ quyết định gì trong lúc cảm xúc đang bất ổn như này. Hãy tạm cho nhau một khoảng không gian riêng để bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi việc. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, hung vận lớn, cần có những quyết định đúng đắn. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, dù làm gì cũng nên suy tính trước sau. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, đề phòng tiểu nhân hoặc công việc trục trặc. Tử vi tuổi canh thìn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 từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cắt tường, cam, nâu. Quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. Từ vi thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Dưới sự che chở của thực thần, hôm nay được coi là một ngày may mắn về tài lộc với người tuổi Tỵ. Đặc biệt là người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước, nếu có ý định đầu tư lớn hơn thì hôm nay là thời cơ tốt để bạn thực hiện điều này. Đường công danh, sự nghiệp của người tuổi tỵ cũng có tin vui, bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những nhiệm vụ đang theo đuổi. Hơn nữa, chẳng những làm tốt việc của mình, mà con giáp này còn thúc đẩy mọi người cùng nhau cố gắng. Chính vì vậy công việc càng trở nên thoải mái và suôn sẻ hơn nhiều. Hỏa sinh thổ, phương diện tình cảm của tuổi tỵ hôm nay cũng rất hài hòa. Con giáp này biết nghĩ và có trách nhiệm với nửa kia của mình. Chính vì thế, đối phương cũng sẽ có sự sẻ chia, chăm sóc rất ấm áp dành cho con giáp này. Cùng cho và nhận lại, tình cảm đôi bên hài hòa, bền vững. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, có thể mạnh dạn thực hiện kế hoạch đầu tư,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 số 76. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, tím nhạt, hồng. Quý nhân phù trợ, sửu, ngọ, mùi. Tử vi thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Ngày mới, có tam hợp thúc đẩy, tuổi ngọ có thể đạt được những điều mình muốn trong ngày này. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc, giúp cho bản mệnh nhận được những lời tán dương và công nhận của cấp trên cùng đồng nghiệp. Thường ngày bạn cũng luôn lăn xả bất chấp khó khăn, không chấp nhận thất bại, cố gắng tìm thấy lối đi tiếp theo trên con đường gập ghềnh chắc trở. Cát khí trong hôm nay rất tốt, cũng giúp con giáp này không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Mặc dù có nhiều khoản phải chi cũng như phát sinh bất ngờ, nhưng tuổi ngọ vẫn có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình nhờ các khoản tích góp định kỳ. Bạn hiểu tầm quan trọng của tiền bạc trong thời đại này nên sẽ không tùy tiện chi tiêu bừa bãi, chuyện tình cảm trong ngày cũng không có gì để chê trách. Người có đôi may mắn hơn khi không còn tranh cãi hay mâu thuẫn vì những chuyện không đáng có nữa. Con giáp này dần có được sự hài hòa trong tình cảm với đối phương, không để những hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ của mình làm ảnh hưởng nữa. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, có thể đạt được những điều mình muốn. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, nhận được lời tán dương nhờ tinh thần cống hiến,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 dưới sự xuất hiện của tương phá thái tuế trong cuộc diện tử vi, khuyên bản mệnh nên thận trọng với các mối quan hệ xung quanh vì có thể sẽ có kẻ tìm cách dèm pha, đặt điều về bạn. Có vẻ những thành công bạn đạt được trong thời gian qua khiến tiểu nhân nóng mắt và chẳng thể ngồi yên được nữa. Để hạn chế rắc rối trong ngày, mùi không nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó. Khi tiếp nhận hoặc giải quyết việc gì, bản mệnh cần lắng nghe nhiều chiều chứ không nên chủ quan tin theo điều mình muốn tin phương diện tình cảm của tuổi mùi cũng phải chịu nhiều tác động bất lợi. Con giáp này cần cẩn thận trong lời ăn, tiếng nói, nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Đừng nói những lời thể hiện sự vô tâm, lạnh lùng với người mình yêu thương, sẽ khiến tình yêu của bạn dạn nứt và phai nhạt lúc nào chẳng hay. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, nên thận trọng với các mối quan hệ xung quanh. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, đề phòng có kẻ tìm cách gièm pha,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 trong ngày được tam hội cục che chở, giúp người tuổi thân có nhiều bước tiến triển tốt đẹp, con đường công danh hanh thông, rộng mở. Bản mệnh tìm được cho mình những hướng đi đúng đắn, giúp bạn giải quyết được vấn đề còn giang dở. Bạn cũng nhiệt tình khi ai đó cần tới sự giúp đỡ vì muốn xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn bó. Hôm nay còn là ngày mà tài lộc của người tuổi thân được dồi dào. Thành quả này là nhờ chăm chỉ làm việc, không ngừng phấn đấu, nỗ lực để thực hiện mục tiêu của mình thế nên tiền bạc có được cũng rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Nhờ vậy, bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà là món đồ mà mình đã nhắm đến từ lâu. Thổ sinh kim, bạn nên biết trân trọng những nỗ lực cũng như sự quan tâm mà người ấy dành cho mối quan hệ này, bởi hạnh phúc mà bạn đang sở hữu khiến bao người mơ ước mà không được đấy. Người độc thân trải qua những giây phút ngọt ngào trong một buổi hẹn hò chứa nở. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy,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 ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem vận trình ngày mới, người tuổi Dậu có thể sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện nhiễu nhưng trong công việc do cục diện Dậu Tuất tương hại tác động. Hàng loạt vấn đề, sự cố ập tới, ngày càng có xu hướng vượt ra khỏi tầm kiểm soát khiến con giáp này không khỏi sốt ruột. Bạn có thể sẽ cần tới sự trợ giúp từ đồng nghiệp để san sẻ bớt công việc, đừng quên lựa chọn người đáng tin nhé. Ngày này, bạn cũng cần thận trọng đề phòng kẻo bị lừa gạt về tiền bạc, khiến tài lộc suy giảm nghiêm trọng. Hãy cân nhắc thật kỹ càng mọi vấn đề về tài chính, không nên nghe theo lời xúi dục, đường mật của những kẻ không đáng tin mà khiến tiền mất tật mang. May mắn là ngũ hành tương sinh sẽ giúp bạn có được niềm an ủi không nhỏ, nhờ luôn có nửa kia ở phía sau động viên và hỗ trợ về mặt tinh thần. Gia đình là điều thiêng liêng mà con giáp này luôn cố gắng bảo vệ và mong muốn dành cho người thân những điều tốt đẹp nhất. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy,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 ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày thứ tư này, thiên tài nhập mệnh, người tuổi Tuất có thể sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc kinh doanh và có những nguồn thu nhập ngoài luồng. Nếu như bạn có nghề tay trái sẽ gặt hái được nhiều thành quả, tiền chảy vào đầy túi, chẳng mấy chốc mà giàu to đâu. Nhưng cũng đừng vì mải mê kiếm tiền mà bỏ bê công việc chính, bởi đó mới là nguồn thu nhập ổn định và bền vững của bạn. Trong công việc, tuổi Tuất nên mạnh dạn thử sức với những lĩnh vực mới, vì nếu không thử thì sẽ không thể nào biết thực tế sẽ ra sao. Nếu đang có sẵn các kế hoạch, dự án ấp ủ từ lâu, thì hãy thực hiện từng bước thật chậm mà chắc. Trong quá trình đó, bạn vẫn có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Thổ khí vượng lại gây hại đến sức khỏe của con giáp này. Người tuổi tuất thường gặp các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Bản mệnh nên chú ý hơn, ăn uống đúng giờ và chọn nơi an toàn vệ sinh thực phẩm. cầu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa,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 ngày 29 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Hôm nay, ngày có thiên ấn chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều may mắn cho người tuổi hợi ở phương diện sự nghiệp cá nhân. Bạn có thể đạt được một số thành tựu nhất định trong công việc nhờ vào năng lực của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp với cấp trên nhờ cách ứng xử thông minh và linh hoạt trong khi xử lý công việc. Công việc suôn sẻ nên tài vận trong ngày cũng rất khá, người buôn bán kinh doanh thêm phát tài phát lộc. Vận may của con giáp này có thể đến từ những lúc rất tình cờ. Khi người khác còn chưa nhìn ra cơ hội thì bạn đã nhìn thấy nó từ lâu rồi. Về đường tình duyên của người tuổi hợi lại có dấu hiệu chững lại, do ngũ hành xung khắc gây ra, người độc thân cũng gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu người khác giới. Cả hai không thực sự có chung quan điểm về nhiều lĩnh vực nên quá trình gặp gỡ thường dễ đi vào bế tắc. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Sự nghiệp cá nhân gặp nhiều may mắn,